anh em hôm nay ờ, tôi sẽ giới thiệu đến cho anh em một cái hàng bát à, bịp 2018 bát rất là mới hiện nay Đấy. bát này anh em nhìn được tất cả các loại màu Đấy. test qua cho anh em này à, quân uh, thăng long này nhìn nét luôn này bát tàng hình không dây bát không có tang anh em có thể làm tất cả các loại mẫu bát Đấy tất cả các loại mẫu bát anh em đặt bát nào mình làm cho bát đấy anh em ở bên nước ngoài mình làm hết cho anh em nhé đấy. ba này soi trong vắt hết không có tang tích gì hết đây đến anh em à, các bạn à, thầy thợ cũng khó có thể kiểm tra được cái bát này đấy. ngoài cái quân à, thăng long này ra thì đánh tất cả các loại loại quân màu nhất mình không sợ nữa anh em nhé ngày xưa thì mới sợ rồi còn bắt bịp 2018 à, này thì không sợ đấy ba đèn này đấy anh em nhìn rõ mình sẽ test vài tiếng cho anh em này đây, sắp đôi này sắp đôi này anh em này nét luôn này đấy bất kỳ quân gì cũng được anh em nhé quân gì cũng được đây vẫn sắp đôi này đấy quân dị được đấy. anh em đánh uh, đầy đủ hết quân gì anh em uh, chơi cũng được bát thì hoàn hoàn hoàn toàn đẹp luôn này ra này anh em nhìn này bát nét luôn luôn luôn luôn nét luôn rồi anh em nhìn này tứ trắng này nhìn nét luôn này tứ trắng này vừa rồi mình thử quân à, thăng long những cái bát ngày xưa thì không thể nhìn được và mình à, thử quân đỏ cho anh em này đấy tứ tứ tứ đỏ luôn này tứ đẹp này mở bát này đấy như hình luôn anh em chơi bất kỳ quân gì đều được hết quân đóm hết nhìn thấy hết này sấp đôi này anh em nhìn nét không sấp đôi nhá sắp đôi này đấy rất là nét luôn ba trắng này anh em nhìn nét không ba trắng nhá ba trắng này đấy rất là nét luôn đấy. anh em có thể đặt tất cả các loại mẫu bát mình làm hết cho anh em này vẫn ba trắng tiếp này ba trắng này mở ban này đấy ba trắng này Đây, thử sang à, quân à, quân quân này đây. em nhìn này led một luôn test vài tiếng cho anh em sấp đôi này anh em này anh em nhìn nét không sấp đôi này nhìn tất cả các loại màu nhá anh em nhìn này màu vàng này anh em nhìn thấy không nét không đây nét không này cho sang màu đỏ đi màu đỏ nhìn thấy hết này nhìn này vàng này anh em có nhu cầu alo đến số 0975 898 999 mình sẽ tư vấn cho anh em mình cho mấy cái quần này vào sóc cho anh em nhìn rõ luôn quân thăng long nó không là một cái à, nó không không là cái vấn đề này anh em bịp nữa rồi này anh em nhìn này nhìn tất cả các loại màu luôn nhiều anh em mà đánh quân à, thăng long là đánh bát hình ngày xưa khó phát hiện được khó nhìn quân bởi vì nó mù màu hiện tại bây giờ là bát nhìn tất cả các loại màu này anh em nhìn ba trắng này à ba đen này led một một luôn này nhìn như hình luôn này anh em nhìn này vẫn ba đèn tiếp này ba đèn này mở ba này đấy nhà mình làm nhận tất cả các loại bát anh em nhé anh em chơi bát nào thì mình làm bát đấy cho anh em sấp đôi này sấp đôi anh em này sấp đôi này vẫn là nét luôn này mình để tứ tử ba trắng này ngoài ra anh em à, có cái đầu mót anh em thích mở mắt lúc nào đều được này đấy đấy rất là led luôn này đấy. sóc vài tiếng nữa cho anh em mình sẽ ờ, ba đèn đấy anh em nhìn nét không ba đèn này rất là led luôn này ba đèn này đấy. anh em nào quan tâm đến hàng alo đến ờ, số điện thoại của mình 0975 898 999 anh em ở bên nước ngoài gọi điện về tôi tôi sẽ à, làm và tôi sẽ gửi sang cho anh em mất tầm một ngày rưỡi đến hai ngày xin chào anh em